thì hôm nay gặp may mắn quá là thỏ cái đầu ra <laughs> vâng xin chào cô bác anh chị ờ, ở trên kênh ờ, anh sa trường gian à, nuôi gì không dạ ở trong nhà thì vừa rồi thưa chú là cái năm vừa rồi là ừ, con cũng nuôi được à, hai đàn lợn hai một hai con cái và hai con nái này là tấp lập người đi nhỉ điện thoại nha yeah, bây giờ đến uh, cổng trung tâm ngày mai sẽ tổ chức uh, chợ tình khâu vai tại đây bây giờ bắt đi vào bắt đầu đi vào cổng mai diễn ra rất là đông ba ngày đây nhỉ 25, 26, 27 trong ba ngày đây rồi con đường huyền thoại này vị thấy quen con đường quen không xa xa là bản làng đấy là bạn của bí thư già con đường huyền thoại ngày xưa rất là khổ nay được xã là bê tông hóa rồi đi lại cũng dễ dàng con đường một thời ờ, sơn đi vào đây rất là nhiều bây giờ quay trở lại ờ. chào anh nhá đi được anh anh uh, à, xính cảm thấy vật cái vượt ồ cháu nhỏ đi nương à view thôi thật nhờ xa xa thấy nhấp nhô những mái nhà đấy Ô, chào hai anh em nhá. Đâu dạ, ấy? Già dạ, liêu này. Hả? Để giúp à? À làm giúp nhà. Giúp nhà. À xây nhà. Ô cho cái đổ ờ, à. đổ cột bê tông à? Trong vâng. nhà. Nhà nhà kiểu hai vợ chồng trẻ ở dưới đây đúng không? Có căn nhà đây này. Ấy nền nhà dưới đúng không? Nhà dưới này là À đúng rồi. Đấy, vợ chồng à. trẻ vẫn ở dưới này đúng không? Vâng. Ừ. À. Thế mang mang nồi đâu đây? Ma đi xăm đi kìa? À đây đi đám đám ma nấu rau à nấu rau rồi em là nước hôm nay thợ à, nghỉ à? à hôm nay đi trồng ngô rồi à hôm nay trồng ngô thợ thợ thợ xây nghỉ à vâng, Ừ. À, hôm nay nghỉ mai cho tình khao vai mà mai có đi bắt vợ không <laughs> làm thêm cô nữa chứ nhỉ <laughs> ờ, anh trơn này còn ờ, làm thêm đòi và làm thêm vài cô nữa cơ mà mai kia ừ, mai ừ. biết xính ở nhà không nhỉ em nhỉ chắc vâng. có thế biết ra về chưa có rồi về rồi à, dạ, à. Vâng. à. Em cảm ơn nhá mọi người ừ, đấy nhá. Đi nhá, xuống nhá. Ăn vâng. nhiều cái người tên già quá. Già mới xính. Thì mấy cô nào tên trẻ một tí cứ còn già. trước Trước đường này là phải đi bộ đấy nhờ. Lấy lội đi bộ đấy, bây giờ là xe vào được rồi thấy là nhà nước đang bắt đầu đổ bê tông à, nhà em nghĩ từ già xây là bị hoãn rất là nhiều cái con đường này đã người ta không thể cho vào được chưa nghiêm thu được nếu mà mọi người mà yêu quý em đó có thể xem lại những cái thước phim cách đây cũng khá là lâu rồi nói chung là một năm rưỡi là, là Giang mới à, quay trở lại thì cũng có rất là nhiều uh, quý thính khán giả cũ yêu mến em già rất là hỏi thăm và, và tình hình công việc của em đó và không biết em đó làm cho em hôn này trong cầu là thời gian này như thế nào cả một tấn xong đó cái cầu này mình ngày một cái nhà ờ, có mẹ đoàn này từ trước ờ, xe còn phải kéo pháo cũng như là có phải kéo xích ấy lên đây này chào uh, tố nhá chào bà con con này về đây à? đây chào. con đấy ở nhà chào em nhá anh với cái xấu hổ kia hả à. Ừ, chào bác nhá biết già nhà không đấy em bảo cái nhà không biết cái nhà vâng. ôi chào bí sư già nhá khỏe không khỏe <laughs> khỏe không em em khỏe ui cà sủi ngon thế vâng ạ hôm, hôm nay được bữa đi uh, đi, um, đi vào uh, à, vào suối à vào suối á vâng à có nghĩa là vừa bắt ở suối về vâng ạ ô cái cá gì đây em cá suối à cá suối à ừ. ra cái gì đây? Ồ, ngon nhỉ à có cả cá quy này nó quy với lấy này đổi ra xem nào Cây gì đây thả đây ừ. Thả chứ thả thả quy này, nó quy này Là, Bóng Không biết là xí thả Con này ăn cũng ngon lắm nhá Con này này, dạ, ờ ừ. Con này ăn ăn, ăn suối mà Ờ, đấy, kỳ Con này con cá, có con cá cái này nghe nhỉ, chê này Chê bắt tay á hay gì vần vâng, bắt tay ừ. ừ. quy này ngon lắm cái này đặc sản anh sơn là đơn giản đâu vâng ừ. cái này phải ngân cơ Ờ. Nhưng mà đi suối hôm nay đi suối làm gì? Đi uh, suối đi uh, lấy củi nhưng mà đói quá lại về. À đi lấy củi à? Vâng. Ờ. Thế. Vâng. Xính ở nhà ông bà ở nhà không? Xính xính đi cắt cỏ rồi chưa chưa về. Cỏ? Bà vâng, bà là anh vào nhà. Ờ. Nhưng mà bà ở nhà gì? Bà đi uh, nhà chị gái rồi đấy anh. Ờ. Vâng. À nhà chị gái à? Vâng. Bà ừ. đi ờ. hộ nhà chị uh... Ừ. Thế thì mai chờ tình có vai rồi xem là có, có đi bắt vừa không? em ơi, rủ anh sơn xem là hai chú cháu chả thấy nói chuyện với nhau nhỉ mai đi bắt chú đấy mai tổ chức chưa mai uh, tổ chức rồi mai đưa vừa chú đi qua thì vắng lắm mà thôi đi vào nhà giữa Sơn anh bảo là Giang đưa vào để mai cùng bí thư già dẫn Sơn đi bắt thêm một vợ nữa <laughs> dạ, Được Là người yêu cũ <laughs> Đấy Thì là hai chú cháu à, đi Anh Giang với chú là vừa mới từ ờ, trên kia xuống à Đi đường không ai đấy đường các vai á ừ. bây giờ chưa chưa có chạm chưa chưa là chạm mà phải mai chưa mai nhà bây giờ vẫn sạch lắm nhờ đấy giữ gìn sạch chưa đấy nhà vệ sinh nào sáng loáng đấy này uh, bếp bí tư già đây có đầy đủ nha nấu ăn này sạch sẽ này phòng biết là dọn không À, có cái uh, siêu tốc mới, cái bình này mới đấy nhỉ? Biết thế nào mới mua à? Vâng. Ai dạ? Để, để, à, đây, đây, trà. ủ để nước nóng á anh. À, ừ, cái ấm nóng này, ừ. Xem có nước chè chứ pha ờ, mời anh Sơn đi, anh Sơn là Hà Nội là anh ấy thích uống nước chè Uống cà phê đâu, uống chè đâu Chà Sáng nay uh, vừa mới lâu xong rồi uh, ừ, cháu đi uh, ấy Đi đâu? Đi vào rừng ấy À, vâng. lấy củi đây lấy củi, củi. Chưa, chưa, còn là chưa kỳ rõ Sơn cứ hỏi mong muốn gặp bí thư già Chỉ <laughs> là tưởng hai bác cháu ôm hôn thăm tiết vâng. ấy mày quá vâng. Cháu đi bắt cá Lâu rồi nhỉ Vâng Thì uh, bao nhiêu tháng rồi không gặp uh, anh Sơn nhỉ giá Cái này uh, được, uh, xem nào, được 2 ừ. năm rồi Thế là lâu gần năm, rồi mà gần hơn năm rồi ấy bởi vì gặp uh, chú sơn là không biết hôm nào <laughs> còn anh nữa anh là quá lâu rồi chán lắm rồi chú vâng. cháu vâng mà đợt uh, sinh là ờ, sinh đi đâu rồi sinh sinh à uh, đi, đi được các cỏ, cỏ à, vâng, vâng, cỏ à. giờ này là đi các cỏ ừ, chờ mấy dân được à. bởi bây giờ cũng khá muộn nha à, vâng. à. Ừ. Vâng chú và anh ngồi nhé để ờ. em đi uh, đun nước nung ờ đi à, nung ờ, nước đi vâng xin chào à, cô bác anh chị uh, ở trên kênh uh, anh Sa Trường Gian hôm nay thì uh, anh Giang cũng có vào thôn uh, mua một bao gạo của cô uh, gì nhỉ anh nhỉ cô Diệu Đà cho bác nhá vâng vâng, à, vâng. vâng. Ừ, vâng. à? Diệu Khải Diệu Khải Diệu Khải vâng cô Diệu Khải ở Mỹ. Mỹ Đấy thì ờ, hôm nay em già cũng ờ, đi cùng anh Gian và chú Sơn đi vào nhà bế hoa <laughs> Bởi vì anh ờ, khi hôm nay anh vào là em ở nhà không sống anh không điện được Cho nên anh vào đây thì em lại không báo trước cho bế hoa không biết ở nhà không Thì anh mình cứ đi vào nhà xem là nếu mà ở nhà thì mình sẽ chăm cho em bé hoa chú chú chú với anh là lên ờ, hôm nào ở ngoài huyện hôm qua hôm qua à? ừ, hôm qua đấy thế mà không vào nhà con để ờ, thế tưởng cứ tưởng cháu đi làm ở dưới yên minh thì chú không không không không gọi dạ vâng ừ. đấy vừa rồi thì ờ, cháu cũng lên rồi lên để chuẩn bị trận tình ấy à vâng thật sự là trên này trận tình ở cũng nhiều việc xong là để xã nhiều đúng không vâng vâng lãnh đạo cũng gọi về để uh, thứ nhất là trực trực cái chạm chốt hai nữa là xem tình hình uh, đi chợ ở trong trong xã ấy à, dạ. vâng thế là cháu xin anh huân nghỉ để về làm ở xã à? dạ vâng xã nhiều việc quá đúng không xã nhiều việc đấy ừ. anh chú ạ với bố mẹ của bé hoa có nhà không nhỉ không biết có không bởi ừ. vì hôm qua là gia đình bé hoa mới đi trồng ngô nếu mà không có thì cũng phải gửi tạm đây không để chú con ra sợ nó muộn đấy vâng, cứ gửi vâng. đấy xong rồi mai cháu có gì cháu trao lại cho gia đình vâng thế không được tại vì chú bây chú không chờ được sợ muộn quá không không ấy không có nhà Ui, không khóa cửa rồi cả rồi được rồi cửa rồi thế muộn rồi mà chưa về nhỉ bây giờ để để để đi xem hỏi một à, lúc đấy hỏi chứ anh kia ừ, thì bảo là không nhà cầm đồ rồi đi các cỏ bò chưa đâu Ui, có sắp về chưa nhỉ mới được ở trong này bây giờ mới đi thì rồi ừ, ờ, chắc đi muộn rồi nhỉ Đấy, thật sự là thưa các bác và các nhà hảo tâm và nhất là cô Diệu Khải ở bên Mỹ đấy hôm nay thì anh mình vào thì cũng à, em bé Hoa là cũng không có ở nhà ấy bên gia đình là hôm qua trồng ngô hôm nay là không biết là bố mẹ có đi trồng ngô tiếp không bởi vì ờ, ở trong này đang là cái mùa trồng ngô ấy các bác ạ ừ. thì hôm nay anh mình vào thì không à, có gặp thì à, không biết là anh gian chủ canh là uh, sẽ sắp xếp như thế nào để cho em tuần này về gửi hay là uh, anh sẽ lại uh, vào để uh, trực tiếp trao cho uh, em bé Hoa ấy. Ừ, cái này thì uh, giờ với uh, quý tính nhân giả và cô uh, Diệu uh, Khải là có gửi cho Giang là uh, muốn ủng hộ gia đình mà đợt trước Giang cùng anh Sơn có lên thăm ấy Cô biết là ba mẹ con với lại cuộc sống đang khó khăn thì cô muốn ủng hộ gia đình là 200 đô. Nhưng hiện tại thì à, cô đang bị ốm hay chưa đi à, chuyển tiền cho Giang được thì Giang cũng à, bảo là hiện tại là đang mùa giáp hạt mà thì rất là vâng, khó vâng. khăn nên là Giang cũng mua vào trước. Mà vào đến đây thì không có thấy bố mẹ cháu Hoa là đi vắng hết cửa khóa hết rồi. Vâng. Hiện tư già thì cũng phải vâng, bận vâng. việc một chút đấy. Vâng À, anh Sơn này cũng phải bận việc, Giang cũng vậy. Thì cái số gạo này thì già là sẽ mang về nhà em nhé dạ, vâng. để nhà em sau đó tối à, mẹ con nhà bé Hoa về thì em sẽ mang sang cho mẹ con nhà bé Hoa cháu về vâng. tạm à. cháu sao rồi vâng. Đấy. Mai, mai thế thì uh, uh, cũng uh, cảm ơn cô Diệu Khải rất là nhiều Đấy, rất là mong là cô uh, tin tưởng uh, anh Gian chủ canh và tin tưởng em Giàn em già để tối nay em già sẽ trao trực tiếp cho uh, em bé Hoa cũng như là gia đình để có cái thức ăn uh, nguồn chính cho gia đình bởi vì thì sợ thưa các bác ở trong uh, đang xem bé, hoa đây bé hoa này ừ. mai mai mai phải không đấy rồi à, đúng rồi à bé hoa nhà này bên mẹ đi ôi rồi mẹ mẹ đi vắng <laughs> đang à, <laughs> đang nói anh em là mang nói về thì có bé hoa ở nhà mai ở đó mỗi cái giờ ngủ không nói gì đâu bé hoa đâu còn bé hoa ra đây nào à đưa cho nó sáng nó sáng mở ra bảo ờ, lấy hoa ra đây nhận vâng. gạo xong là ấy trước ừ. trước là hôm nay chú lại không ờ, mua thức ăn vào đi vội quá vâng. Nha để có hôm sau là chú mua thức ăn này cái gì đó. Thưa anh Gian, với lại ờ, tất cả quý bác mệnh thường quân ở trong cái đang xem cái video của anh Gian đấy thì thật sự là em già cũng không ngờ là em không ở nhà bởi vì những cái lần trước anh có cả canh anh Ngọc bản dân, dân tộc ấy về thì cũng uh, mẹ cũng khóa cửa hai chị em ở trong nhà bởi vì bé hoa là mát không uh, có ừ. nhìn thấy về nắng ừ. nóng thì à, em bé hoa chắc ở nhà ừ. đấy thì hôm nay gặp may mắn quá là thò cái đầu ra <laughs> có lỗ này mình biết là tay em chắc là thấy nghe mọi người nói chuyện đấy vâng. ờ thế em em bảo bé hoa nhận gạo đi gạo vâng. của cô mẹ, rượu con thì uh, khải ở bên mỹ phao rượu khải nhóc bốn đảo mì à, từ, gia đình um, gửi bó su tới đó mình mua à? nhé hả ờ. Ờ. sao sao sao không bỏ cái mà mà bút bút tôi ờ, xấu thì ấy thì bị không không, không vâng, nhìn thấy vâng. vâng thì em bé hoa vừa mới à, gửi lời cảm ơn tới uh, cô ừ. diệu khải rất là nhiều ấy uh, mát thì không nhìn thấy nhưng mà cô rất là quan tâm đến em bé hoa thì đã gửi một bao gạo chỗ để à, chú canh anh Giang Măn vào thì em bé Hoa cũng gửi lời cảm ơn Sau sát nhất và chân thành nhất Từ tận đáy lòng ừ. Vâng Thế ra ra bê, bê gạo cho em Cất cất cho em Còn trong nhà hơi tối mọi người ạ vào không không ngủ đấy Một ờ, bé thì ờ, bị ờ, mù và không, không không ấy được đôi mắt đâu Không cho nhiều á Ờ, thế hỏi bố mẹ là đi nương ờ, đi từ sáng là ra thì hỏi mẹ hoa mẹ ôn liền cả một là đó nhiều nhiều không một rót rồi tại kia mua té rồi nhiều không một rồi là biết thôi này chịu tả ồ mà tại kia này mới rồi nó bên nhà bên nó chị ồ ờ, à, hôm qua thì cũng trồng ngô hết đấy hôm nay thì ở cả buổi à, cả buổi sáng ở nhà nhưng mà vừa rồi ấy thì cũng khá là muộn rồi ấy cũng đã đi các cỏ để cho em bé hoa một mình ở nhà ừ. trong nhà nhưng mà thực sự là quá cửa ngoài nguy hiểm quá may mà có cái lối <laughs> không có lúa ừ, bé hoa thì uh, mát không nhìn thấy nữa ừ. Dạ, dạ, đấy, đấy dạ, bạn thần ở đây kiểu chú xuân nữa cứ cầm cho cháu bánh nhá ờ cây bánh sơ xanh ừ, nhá hả sơ xanh hoa tuổi sơ xanh hoa tuổi cảm ơn chú nhiều nhá chú ờ. tâm đấy chắc là, ấy là mẹ chiều tối ờ, mấy giờ về hỏi bé Hoa thử thế này. Ừ, nè, thế gì thật thế thế lò à? Không chị. Thế gì? Bố tìm một tí tờ khí này. Ờ, à, bố thì vắng nhà rồi đi đi à, thăm anh em rồi còn à, ừ. mẹ thì à, đi các cỏ chắc ừ, phải tầm khi nào cắt xong thì mới về ừ. <laughs> ừ cũng không biết là mấy giờ à, về giờ anh ạ không, vâng, biết, vâng, không? Ừ. không biết thế thôi về hoang nghỉ đi ừ. anh em cũng về, uh, về thôi nhỉ ờ đi ờ đi chú về nhá chế dạ, dạ. nhá chế ờ, nhá cửa dạ. ờ. ừ. ngon ờ, đấy này ông ông ông cá trồng cả chính không cần khóa cái không cửa khóa đấy à, đây. nóng nóng quá ở trong nhà ấy ừ. nóng quá mà bố ờ. mẹ ừ. đi ra ngoài vẫn khóa cửa khóa thế mà ở nhà <laughs> em cũng uh, lo lo là sợ có người ấy đâm ra là bố mẹ khóa ở ngoài cho vâng. bé hoa ở trong nhà vâng thật sự thưa anh gian là cái ừ. bé hoa và cả gia đình ấy thì vừa rồi thì cũng uh, san bên kia bảo là uh, mượn ít ngô à, ờ. về ăn bởi vì ờ, mùa giáp hạt mà đấy giáp hạt rồi mùa mùa giáp hạt là mọi người hiểu là mùa đói vâng. nên là rất là mong mọi người là ủng hộ bà con trên này những cái vâng. bao gạo nhường cơm xẻ áo Đúng rồi. chia sẻ cái khó khăn cùng bà con rất là quý hóa vâng. bò to nhỉ đây vâng. ừ. đây là nhà hàng xóm ừ. bò to bò đực ôi thỏ đầu rất là mừng <laughs> vâng Thế là mà đi tiết giả là có đi uh, chơi trượt tình có vai không? Rủ anh Sơn không đấy? Dạ à. có, có nhưng mà... Mời anh Sơn không? Thật sự là ờ, con cũng muốn ờ, đi cùng chú để đi uh, xem có cái... Uh, bởi vì nói chung là chợ tình nhiều lắm, đông trai tài gái sát ừ. Nhưng mà <laughs> sợ, sợ là em... Để anh Sơn anh bắt việc ai? À? Vâng, bận nhiều việc xong rồi không đưa chú ừ. đi được anh ra nữa Ờ, à, mai nhưng mà em vẫn ra đấy đúng không? Vâng, em ra mà. À. Vâng, cái này là khoai khoai ngô ấy. Ừ. Và chặt này chặt hỏng. Sơn biết quanh đây. chặt rồi chắc là hỏng ở trong không quay. Không không hỏng, người ta kẹp cái à, khói cá luôn. Vâng, vâng. Nó khóa. khóa rồi. Vâng, khóa rồi. Sơn, anh Sơn là cái uh, máy thôi. Vâng. Tưởng uh, đi được thì uh, dẫn anh Sơn đi hiểu không? Vâng. Chơi để anh cũng phải là mấy năm nay rồi không dịch covid năm ra là không không không diễn ra được Đúng ạ. Tỉnh Khâu Vai. Lúc này là vẫn nuôi à, cá rô ừ. của nhà bác đấy. À, nước hơi vâng. ít nhỉ? Vâng, vâng, nước. Sẽ ít bé quá. Vâng. Ừ. Cá rô làm sống được thôi. Vâng, vâng cá rô sống được. mua vịt Mẹ bí thư già thì uh, đi uh, việc chọc sánh thì đi uh, cắt cỏ. Mỗi mình em ở nhà mà vâng. tí nữa bí thư già là phải đi uh, công chuyện là uh, giải quyết uh, tranh chấp đất đai đấy cơ. Vâng. Nên là cũng uh, không có thời gian tranh thủ đâu. Và vâng. anh, anh mua mấy con đấy. Nhà dạ, nuôi gì không? Dạ ở trong nhà thì à, vừa rồi thưa chú là cái năm vừa rồi là ừ, con cũng nuôi được à, hai đàn lợn, hai một hai con cái và hai con uh, nái để nuôi nuôi nuôi đẻ. Ừ. Nhưng mà thật sự là nó bị uh, dịch ấy, ừ. bởi năm ngoái dịch quá chú ạ. Chết hết lợn à? Vâng, chết hết lợn rồi. Thế bây giờ còn bò nữa à? Ở trong ừ. non còn mới bò thôi. À, con bò kia mới đẻ kìa. Vâng vâng. Còn mấy con uh, em còn mấy con em còn uh, hai con à, hai con à? Đấy, lợn mới mua à lợn em mới mua ạ oh. Giờ mua thêm lợn nữa cả. Ây dạ, vâng. kinh tế lợn Trước dịch là chết rồi ừ. Cái con này tính ấy, ừ. tính bảo là tôi lợn chết hết rồi tôi ừ, lấy con này về nuôi để ăn ờ, những cái thức ăn thử của nhà mình nhé. ừ, hay mà Trước em, trước chú là con cũng nuôi ba gia này lợn ừ. gọi là cũng uh, nhiều nhưng mà chăn nuôi đủ nhưng mà tết vừa rồi bị chết dịch ừ. vâng đấy, cho hết dịch cả nuôi bây giờ nuôi đang dịch mà lại vâng, bắt về vâng. lại chết hết vâng, vâng chết hết ô thế là con con bò đực này mới bắt chứ nhỉ Đúng? con bò đực này là em mua được uh, một ừ năm rồi anh ạ ờ à, năm rồi nó nhảy được à. chưa à vẫn nhảy mà vẫn nhảy mà con con một đực này là cái bọ cái ừ. à, à cây à bò mấy tư già hơi nhát một chút vâng. vào nhìn nó chạy lung tung hết rồi vâng. ở kia có con à, bê con giờ để được con bê con này này đấy thế là à, đấy, tên được một ấy nữa rồi một chiến hữu của bí tư già nữa rồi vâng. thôi cố gắng em ạ cố gắng phát triển dần và nuôi nó đẻ ra thì nó sau này mới ấy nhưng thật sự là em ừ. uống uh, trước em bảo là thôi thì không có điều kiện đấy thì mình uh, có thể là mua giống về xong rồi nuôi dần thôi dần. chứ bảo là có giống thì mình hiện ừ. tại không không bí quá không có ừ. tiền đấy thì cứ mua mua như thế này để dần gọi là tích, tích tích tiểu thành đại đi vâng, vâng. em cố gắng dù người ta vâng. Uh, có thể là nhanh hơn mình thì mình cứ làm dần từ từ vâng. từ cái việc nhỏ nhất thì dần, dần nó sẽ có đâu vâng. bỏ lên vậy ừ. bây giờ phải bán được 25 30 triệu nhỉ Bà được không, ừ. không biết được không? Bởi vì trước mua về đã à, năm ngoái tháng mấy nhỉ? Con mua về đã đã đã, đã là 20 triệu. Đấy, bây giờ bỏ, được đắt mà. Vâng, cài cài một uh, à, cài được rồi đúng không? Cài được rồi. Cài được rồi, không phải tốt. Ừ. Vâng, một cài chị có cắt cỏ vào nhà bà đi cắt suốt mà hôm vào anh vào là bà vâng xính đi cắt không vâng xính xính có xính hai vợ chồng cắt vâng vâng ừ bên vâng, biết uh, thứ già nó nhập bò rồi, ok rồi. À bên kia cũng, cũng của nhà ai nhỉ? Không, nhà... Không để đấy nhỉ? Vâng, vâng, ừ. nhà bác Trên này bò đực là sẽ có giá hơn Bò đực giá cái. mà, con ừ. bé bé ừ. kia Tại vì đồng bào trên Hà Giang là con bé đực. Đa số là người ta dùng bò để cày Vâng Quê anh là người ta dùng trâu Vâng Nên là vâng. trâu nó sẽ đắt hơn bò Vâng, đúng Trên này thì bò sẽ đắt hơn trâu Vâng và con ở vùng này là không có bò. không có nước nên không thể nuôi trâu được vâng thưa chú nếu mà ờ, ở trên này mà không ờ, dịch tả lợn đấy thì ờ, nuôi lợn sẽ rất là kinh tế sẽ hơn, phát phát triển nhanh hơn, hơn, hơn bò. vâng ừ. hơn bò ừ. lợn bây giờ cũng rẻ mà hôm nay chú ra chợ nhìn tham khảo lợn rẻ lợn rẻ mà con này con này mua chỉ bảy tám trăm con này à, thường dính mua bảy em dưới để đấy bảy em rưỡi à đấy chứ mua cũng vâng. lớn đấy ừ. đấy vâng. vâng. bây giờ rẻ, rẻ lắm anh ạ lợn bây giờ rẻ lắm bây giờ mình mà thịt con tầm khoảng uh, 65 60 70 cân là cũng hơn 3 triệu. Ừ. 4 ờ, triệu. 3 triệu rưỡi. Vâng vâng. Đấy bác hỏi một con ở à, hỏi con ở chợ 3, 70 cân vâng, 3 triệu vâng. rưỡi. Vâng vâng. Đấy thật sự là bây giờ ừ, lợn nó rẻ mà bò ừ. đắt nhé. Ừ. Bò đắt. Bò cày. Vâng. đêm mà bò với trâu là hai ăn đêm <laughs> nhớ đâu về đêm ăn vâng. thôi anh em mình về đây anh chân rồi vâng, vâng. được ờ, ấy thôi cố gắng nhé cố vâng, gắng vâng. Ờ, chăn nuôi ờ, hôm nay là ờ, nấu rượu nhà ai nấu rượu đấy nhà bác nấu chú ạ nhà bác hôm nay uh, được uh, hôm uh, chú với uh, anh uh, lên tham thì uh, ở, ở vâng. lại nhà em để nấu cơm Ừ, thôi cảm ơn thôi để để khi khác còn thời gian còn nhiều mà cơm, cơm, ờ. không ăn cơm đấy. anh còn ở đây lâu dài mà thật sự là ờ. anh là cũng được hơn hai năm rồi ừ. đúng là lâu lắm rồi ấy không ừ. nhớ là hôm nào vào nhà nước mới bị thì ờ, giờ thì rất giữ gìn sạch sẽ luôn bây cả cái nhà đẹp nhà đơn đẹp hiên rộng thì ờ, Giang với ờ, anh Sơn phải ra thị trấn để có việc nữa em đi thư già là cũng phải đi việc giúp bà con một cái vụ tranh chấp đất đai nữa cơ vâng. nên là để để khi khác vậy ừ. vâng. vâng. vâng. vâng. vâng. vâng. vâng. vâng. thế thôi để, để cho mọi người biết tình hình của em uh, bí ra công việc hiện tại làm sao và kinh tế như nào phòng này bỏ công mà già dạ ơi ừ. cái phòng bên này này tức là phòng này hoa, bố mẹ không ở còn phòng này không ờ, con ừ. ở bên này bên này là không để khách à bên bên bên ngủ cũng vậy vâng vâng là khóa suốt vâng tưởng sinh nó ngủ bên này sinh nó ngủ dưới sinh ngủ trên video này người giang dạ ờ, xin ờ, phép được khép lại đây thôi để cho anh đi tư gà đi việc nữa anh sơn mình phải về có lẽ mình sẽ hẹn tất cả mọi người ở video sau Dạ đây là chia tay chào dạ. mọi người Vâng à, Em già xin chào tất cả khán giả Ở trên kênh à, anh à, San Trường Giang Đấy thật sự là cũng quá lâu rồi à, Anh Giang này và chú Sơn nữa Lên à, nhà em già là cũng khá là à, lâu Không lên hình Cùng à, anh Giang và chú Sơn rồi Thì à, à, tiện đây em già cũng xin chúc sức khỏe à, Toàn bộ quý bác cùng à, anh chị trên kênh đang xem của anh à, Sang Trường Giang TV một cái sức khỏe dồi dào và tràn đầy năng lượng vâng Rồi, xin kính chào quý vị vậy nhé hẹn quý vị à, ở những lần tiếp theo